vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh. Ram Gopal Mukunda là một đạo sĩ nổi tiếng có thể chữa trị mọi bệnh tật. Ông thành lập một đạo diễn ashram ở ngoại ô Rishikesh và có khá đông môn đệ. Qua sự giới thiệu của bác sĩ Kavir, ông bằng lòng tiếp xúc với phái đoàn. Ram Gopal có một thân thể cực kỳ tráng kiện trông như một lực sĩ. Bước đi của ông vững chãi và quyển chuyển như một mảnh hổ. Giọng nói của ông hùng tráng như một tiếng cồng. Hàng ngày, ông dành riêng một thời gian để tiếp xúc với bệnh nhân. Ông yêu cầu phái đoàn ngồi đó xem ông trị bệnh. Bệnh nhân gồm đủ hạng người, từ các bậc thượng lưu, quý phái, ngồi trên kiệu, đến các loại bình dân nghèo đói, lê lết. Họ mang đủ thứ bệnh từ các loại bất trị như ung thư, cùi hủi, đến các chứng đau tim, phong thấp, tiểu đường, vân dân. Một bệnh nhân ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tái nhợt, cho biết y là một phú ông giàu có tại Maras, bị đau tim đã đến thời kỳ trầm trọng. Bác sĩ cho biết nếu lên cơn một lần nữa chắc chắn y không thể sống. Ramgoban yên lặng nghe bệnh nhân kể lễ rồi cho biết hơi thở của ông bị đứt quãng nhiều. Tôi nghĩ cơn đau tim sẽ tái phát trong một thời gian không lâu nữa. Bệnh nhân xanh mặt quỳ mọt xin cứu mạng Chankopan thông thả cho biết ông có thể sống thêm nhiều năm nữa nếu chịu khó điều trị. Chắc hẳn ông đã biết cách trị bệnh của tôi chứ. Bệnh nhân im lặng suy nghĩ, Ramkopan giải thích cho phái đoàn. Bệnh tật là kết quả của những gì trái với thiên nhiên. Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Con người bẩm sinh đều khỏe mạnh. Họ mắc bệnh vì các thói quen, lối sống không phù hợp tự nhiên rồi theo thời gian tiêm nhiễm vào cơ thể làm suy nhược. Khi bệnh mới phát ra, con người ỷ lại vào thuốc men, các phát minh khoa học. Tiếc thầy, lối này chỉ có thể tạm thời cầm giữ bệnh tật cho nó không phát lên, chứ không trừ tuyệt căn. Y khoa Tây Phương chỉ ngăn chặn bệnh tật không làm nguy hại đến tính mạng trong một thời gian, rồi sau đó cũng bó tay. Muốn trừ bệnh hoàn toàn, chỉ có một cách duy nhất là cương quyết trừ tuyệt gốc và người duy nhất có thể chữa được là chính mình mà thôi. Ngoài ra không có ai khác. Một khi bệnh nhân ý thức được điều này, nhất định theo đuổi cách trị đến cùng, thì hầu như bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Giáo sư Montime lên tiếng, xin ông giải thích rõ ràng hơn nữa. Cách chữa cũng rất giản dị, chỉ đầu tiên bệnh nhân phải làm là quyết định xem có theo phương pháp này được không – nếu nhất quyết thì y lập tức từ bỏ tức khắc tất cả gia tài, sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình bên ngoài để gia nhập đạo diện cho đến khi hết bệnh. Ông muốn nói y phải trở nên một tu sĩ hay sao? Ram Gopal bật cười. <laughs> Không phải thế, đây không phải là một đạo diện có tính cách tôn giáo. Tôi không bao giờ bắt buộc ai phải học giáo lý, tin tưởng một số giáo điều, nghi thức hay sùng kính một đấng vô hình nào hết đạo diện Ashram chỉ có mục đích chữa bệnh. Điều tôi muốn thực hiện là để bệnh nhân phải rời bỏ cái nếp sống cũ, cái hoàn cảnh, nguyên nhân đã khiến y mắc bệnh. Lo nghĩ, phiền não, dinh dưỡng không đúng cách là nguyên nhân chính của hầu hết các thứ bệnh. Phải dẹp bỏ, dứt sạch tất cả cho tâm hồn thật thảnh thơi, thoải mái, rồi mới có thể chữa trị được. Đó là điều kiện quan trọng nhất của phương pháp này. Nhưng Việc gì phải từ bỏ tất cả, đi dưỡng bệnh một nơi xa cũng có hiệu quả tương tự vậy. Ram Goban bật cười. cười. <laughs> Điều này không thể chữa tận gốc được. Hoàn cảnh tuy có khác nhưng đầu óc bệnh nhân vẫn còn cố chấp. Suy nghĩ lo lắng thì làm sao dứt được phiền não. Chỉ có hoàn toàn dứt bỏ, để đầu óc không còn bận tâm chút gì nữa, để trở nên con người hoàn toàn mới thì may ra mới có thể chữa hết bệnh được từ bỏ gia tài nhà cửa gia đình đâu phải dễ mấy ai đã làm được như thế nói thì thật giản dị nhưng nói là cả vấn đề này ông bạn nếu chết ông có mang mấy thứ đó đi theo được không ông cứ việc ôm chặt lấy những thứ giả tạo vật chất rồi để đau đớn dày dò và cái chết quanh quẩn ám ảnh chăng trước sau gì cũng mất thì thả bỏ quách đi có hơn hay không cách chữa này có thể coi như ta đã chết rồi đã mất tất cả rồi và đi tìm cái sống trong sự chết nguyên lý của bệnh như sau con người chìm đắm trong danh lợi lo quanh nghĩ quẩn tích trữ tài sản mà quên sự vô thường ở đời họ chỉ thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn lo làm giàu vật chất mà quên tu tâm dưỡng tinh thần vì thế thân thể suy nhược tâm trí điên đảo thần trí bất nhất lại thêm tử sắc quá độ hỉ nộ bất thường dinh dưỡng coi thường và bệnh tật do đó mà sinh ra. Khi bệnh còn nhẹ ta không để ý chữa trị, đến khi nó phát ra đe dọa trực tiếp vào đời sống ta mới quản hút tin tưởng vào các phát minh khoa học chữa trị. Thuốc men chỉ tạm thời ngăn chặn khiến cho bệnh chậm tái phát, kéo dài cuộc sống để ta tiếp tục đắm chìm trong dục vọng phiền toái một thời gian nữa, đến khi thuốc men trở nên vô hiệu, bệnh tái phát thật danh thì khoa học bỏ tay và con người chấp nhận sự phải đến sẽ đến và coi như đó là số mạng. Đây là một lầm lẫn rất lớn mà ít ai để ý. Nguyên nhân chính của bệnh là do sự bận rộn với đời sống hàng ngày. Nếu sống càng tiện nghi thì họ lại càng hết sức lao tâm, lao lực để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa. Thêm vào lòng tham muốn chiếm đoạt, tranh đua để thỏa mãn dục vọng nhất thời, khiến cơ thể trở nên mất quân bình, phá hoại cơ quan thần kinh, Cơ quan này là đầu mối của mọi thứ bệnh nên theo thời gian, bệnh từ từ ngấm vào tạng phủ khiến con người càng ngày càng lệch lạc, sống nghịch với thiên nhiên, mất đi sự an lạc sẵn có. Nói một cách khác, họ mất đi chính mình. Sự xả ly dứt bỏ tất cả là bước đầu để trở lại cái tinh thần nguyên thủy. Đó là điều kiện cần thiết để dứt căn bệnh trầm kha của loài người. Có thể đầu óc mới lấy lại sự thăng bằng để họ có thể điều trị nhưng bệnh tật có nhiều nguyên nhân chứ, ông nghĩ sao về các bệnh do di trùng gây ra? Ram Gopan lắc đầu. Trong người khỏe mạnh di trùng xâm nhập thế nào? Người sống theo thiên nhiên không thể có bệnh, di trùng thì chỗ nào chả có, nhưng đâu phải ai cũng mắc bệnh như nhau. Nếu di trùng là nguyên nhân chính thì tại sao có kẻ mắc bệnh và có người lại không mắc bệnh? Ngay cả những lúc có bệnh thời khí khiến hàng trăm hàng ngàn người lăn ra chết nhưng vẫn có những kẻ sống sót đó chứ. Tóm lại, thân thể khỏe mạnh có thể chống mọi thứ bệnh. Ngay lúc đó, bệnh nhân ngẩng mặt nói vài câu. Ram Gopal lắc đầu và quay sang phái đoàn cho biết. Bệnh nhân này muốn trở về nhà thu xếp công việc khoảng vài tháng đến một năm, rồi sau đó mới đến đây chữa bệnh. Lúc này đang là mùa dệt sợi mà y lại là chủ nhân nhiều hãng dệt, Tôi cho y biết không chịu chữa trị khó lòng sống qua một tháng nữa. Giáo sư Allen lên tiếng. Nhưng nếu bắt từ bỏ tất cả ngay thì làm sao y có thể thu xếp kịp? Chữa bệnh không phải việc đi chơi. Tôi quan sát thần sắc bệnh nhân rất kỹ và thấy y khó sống lâu lắm. Nếu y mê muội trở về lo thu xếp công việc thì đầu óc đã lệch lạc lại càng lo âu thêm. Thế nào cũng lên cơn đau tim mà chết như các ông thấy điều kiện tiên quyết để chữa bệnh là trị tận gốc và đây là giây phút quyết định sự sống chết. Chỉ có y mới tự chữa lấy cho mình mà thôi. Con người phải hiểu biết để đoạn tuyệt với quá khứ, không thể có lối chữa trị lưng chừng kéo dài thời gian được. Thật ra khoa học đã làm việc này, kéo dài thêm thời gian rồi bó tay. Đây không phải là lối chữa của tôi. Bệnh nhân đắn đo suy nghĩ một lúc Yên ngập ngừng nói vài câu, rồi đứng lên bước dội ra khỏi cửa, không dám nhìn ai. Giây phút quyết định đã trôi qua, Ramgopan thở dài, rồi gọi một bệnh nhân khác vào. Sau buổi khám bệnh, chỉ có một số chấp nhận theo lối chữa lạ lùng này và được các đệ tử của đạo sĩ đưa vào đạo diện. Ramgopan cho phái đoàn biết bệnh nhân chỉ được mang theo một bộ quần áo và tuyệt đối không được tiếp xúc với ai trong thời gian điều trị. Dĩ nhiên, khi hoàn tất việc chữa trị, y có thể rời nơi này theo ý muốn. Một số người sau khi vào đây không từ bỏ việc đời lại bỏ ra về và số này không phải ít. Giáo sư Allen thắc mắc. Nhưng sau khi vào đây, họ sẽ phải làm gì? Ông chữa trị ra sao? Như các ông đã biết, yếu tố đầu tiên là cương quyết chữa bệnh cho đến khi tuyệt căn mới thôi. Yếu tố này đòi hỏi việc xả ly dứt bỏ tất cả mọi sự Yếu tố thứ hai là tự mình chữa trị lấy cho mình, vì không ai có thể chữa bệnh cho ai cả. Yếu tố này đòi hỏi việc làm chủ các cảm giác của mình để chữa bệnh. Tại đây, bệnh nhân ăn rất ít, thời gian đầu y chỉ uống nước suối và ăn cơm nhạt thôi. Phương pháp này nhằm việc tẩy quế các chất độc trong cơ thể. Một lý do quan trọng gây nên nhiều chứng bệnh là sự ăn uống bừa bãi, không tiết độ, để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố đã nhiễm từ lâu. Bệnh nhân chỉ ăn thật nhạt, nghĩa là không một chút gia vị, đường hay muối. Ghi chú, người Ấn ăn rất nhiều gia vị và rất mặn. Mỗi ngày, bệnh nhân chỉ ăn một lần trước buổi trưa và uống nước vài lần thôi. Uống ít nước giúp cho tim đập chậm lại, vì dung lượng nước qua tim sẽ ít đi tim và thận được nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể lấy lại quân bình mau chóng. Đây là hai cơ quan thiết yếu giữ các vai trò quan trọng cho việc phục hồi sức khỏe. Ăn nhạt khiến gan và dạ dày thải bỏ các độc tố tích tụ trong đó. Cứ thế trong khoảng 2 tuần lễ là đa số độc tố đã bị khu trục cả. Nếu muốn các ông cứ thử ăn nhạt ít tuần lễ là thấy cơ thể đổi khác ngay. Ngoài việc dưỡng sinh đúng cách, bệnh nhân dành trọn thời giờ tập yoga đến lấy lại quân bình cho cơ quan thần kinh, khối óc. Tư thế đầu phải tập là cách ngồi cho ngay ngắn, lưng thật thẳng để luồng quả hầu di chuyển không gặp khó khăn. Hai tay buông thõng trên đầu gối và thở thật tự nhiên, không cố gắng thái quá. Trong khi tập tư thế này, không để tâm sao động, lo nghĩ việc gì, phải vô cầu vô niệm mới là đúng cách. Không sử dụng thần chú hay xin xỏ một đấng thần linh nào, mà chỉ cần hết sức tự nhiên theo thời gian bệnh sẽ từ từ thuyên giảm giáo sư montime thốt lên chỉ có vậy thôi sao như vậy giản dị quá có gì là khó đâu ram gopan thản nhiên dĩ nhiên nhưng phải làm thật chuyên cần không gián đoạn trong suốt thời gian tại đây cho đến khi khỏi bệnh mọi người nhìn nhau họ nghĩ đạo sĩ này phải có một phương pháp gì ghê gớm lắm hoặc sử dụng thuốc men gì đó để chữa trị chứ phương pháp ông nói thật tầm thường và có vẻ quan đường khó tin ramgopal hiểu ý khi trở về với chính mình với con người nguyên thủy hòa hợp với thiên nhiên thì bệnh tật và sức khỏe chỉ là những gì tương đối không còn tranh chấp nữa con người thật của ta vốn sẵn có kia mà việc gì phải gò bó khó khăn mới tìm được khi dứt bỏ tất cả ta trút được một gánh nặng ở tâm hồn. Khi ăn uống đúng cách, ta loại bỏ yếu tố gây nên bệnh tật và cách tập yoga giúp ta lấy lại quân bình nguyên thủy, trở về với con người thật của mình. Như vậy là tự mình cứu chữa cho mình, không ỷ lại vào một tha lực hay một yếu tố bên ngoài nào hết. Nhưng ngoài ra, còn phải uống thuốc men gì nữa chứ? Ram Goban lắc đầu Phương pháp này không sử dụng thuốc men gì hết, đó là một phương pháp hết sức tự nhiên và khoa học. Tất nhiên, nếu ông chở đến một người bệnh sắp chết hay một kẻ gãy chân, gãy tay thì tôi không thể chữa như thế được. Nói khác đi, nếu một kẻ mắc bệnh thời khí hay các bệnh thông thường thì họ đã đi kiếm các bác sĩ chữa trị, chứ việc gì phải đến đây. Hầu hết các bệnh nhân đến tận rừng quang núi thẳm này chỉ là những kẻ đã tuyệt vọng hoặc gặp các chứng nan y mà y sĩ đã bó tay. Các ông nên biết, cơ thể con người có khả năng làm hồi phục rất nhiệm màu. Sở dĩ cơ thể suy yếu, bệnh hoạn vì họ sống không tự nhiên, có thế thôi. Sống tự nhiên không những giúp thể xác khang kiện mà còn mục đích tối hậu là dẹp bỏ cái phàm ngã trở về cái chân ngã của mình khi tự bỏ được bản ngã thấp hèn thì ta ung dung, tự tại, thảnh thơi, tiêu diêu cùng trời đất, thiên nhiên thì còn lo lắng chi nữa. Trên lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng thực hành lại là cả một vấn đề. Con người quen sống bừa bãi, nô lệ dục vọng xác thân quá lâu, đến nỗi sinh bệnh, rồi muốn cởi bỏ tất cả đâu có dễ. Quen ăn ngon, mặc đẹp, bây giờ ăn vài nắm cơm nhạt muốn dạy gáo nước suối đâu phải ai cũng làm được ngay lập tức khốn nổi muốn trừ tận gốc phải uống thuốc đắng và thuốc đắng chính là lối sống tự nhiên này nhưng đã có bằng chứng gì về phương pháp này làm sao biết được nhờ thực hành như trên mà bệnh nhân khỏi bệnh kéo dài đời sống ram gopan không tỏ vẻ giận dữ về câu nói bất kính tôi có hơn ba ngàn môn đệ tất cả đều là người mắc bệnh nan y sống tại đây. Đa số đã bị các bệnh viện từ chối vì không chữa được nữa. Họ vẫn sống nhiều năm nay, hàng ngày cả trăm người đến xin gia nhập đạo diện và chỉ có một thiểu số cương quyết mới được chấp nhận. Đã thế, nhiều người không qua kỳ thử thách cũng bỏ đi rất nhiều. Nhưng trong số những người ở lại, tất cả đều hết bệnh, tuyệt căn các ông nên nhớ tôi không nhận một thù lao hay đòi hỏi ân huệ gì. Tôi cũng không tự xưng một danh vọng chức tước nào hết. Đời sống ở đây hoàn toàn tự túc và kẻ khỏe mạnh phải lo trồng tỉa gặt hái thực phẩm. Quy luật đạo diện không nhận tặng vật dù bất cứ thứ gì. Nhiều kẻ tỏ ý muốn dân tài sản sự nghiệp khi đến đây với hy vọng sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi yêu cầu một khi đã dứt bỏ tất cả thì hãy bố thí cho người nghèo hoặc để lại cho con cháu, thân nhân rồi đến đây với bộ quần áo trên người. Dù bệnh nhân là tiểu dương gia hay kẻ hành khất tôi cũng coi như nhau. Mục đích của họ là chữa bệnh và chỉ có họ mới có thể chữa cho mình. Đạo viện được thành lập chỉ để thực hành việc chữa bệnh mà thôi, chứ không phải một nơi giam cầm hay có tính cách tôn giáo. Muốn gia nhập phải tuân theo các điều kiện nhưng muốn rời đây thì tùy ý không hề có sự ngăn cản nhưng ông có dạy các phương pháp yoga đúng thế nhưng yoga là một khoa học không phải tôn giáo như nhiều người đã hiểu lầm ngoài ra tôi chủ trương một lối tu thân cho những người muốn vào cửa đạo nhưng đây cũng không phải là một tôn giáo xin ông vui lòng giải thích phương pháp tu này ramgopal mỉm cười như các ông thấy, phương pháp dưỡng sinh và tập yoga có thể giúp con người vượt qua các bệnh tật. Cũng như thế, phương pháp tu thân sẽ giúp con người vượt qua các trở ngại để tiến vào cửa đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành tùy theo quan niệm cá nhân, hoàn cảnh xã hội chung quanh, tôn giáo. Nhưng tất cả đều nhằm mục đích chung là giải thoát. Tôi không quan niệm một phương pháp nào mà để mỗi cá nhân tùy theo sở thích lựa chọn tôi chỉ khuyên họ nên sáng suốt kiểm soát cách thức tu hành để tránh các sai lầm thông thường. Như các ông thấy, trên các con tàu lướt sóng ngoài biển khơi bao la, cứ khoảng nửa giờ, vị thuyền trưởng phải nhìn vào bản đồ, xem địa bàn, đo phương hướng để xác định vị trí con tàu. Biết mình ở đâu và đi đến đâu là câu hỏi quan trọng của mọi người trên đường đạo. Công việc tu hành cũng thế, người tu lúc nào cũng phải luôn luôn tự hỏi về mình để kịp thời sửa sai các lỗi lầm thông thường vì sai một ly đi một dặm khi con tàu rời bến một lỗi lầm nhỏ từ khởi điểm có thể làm con tàu đi xa mục tiêu vài chục hải lý đường tu cũng thế một ý niệm sai lầm có thể khiến ta đi vào tà đạo lúc nào không hay phương pháp tại đạo diện không chú trọng đến hình thức mà chỉ nhắm vào kiểm soát thường xuyên quan niệm của người tu đối với bản thân mình, với mọi người chung quanh. Phải tự xét mình, kiểm soát tư tưởng của mình từng ngày, từng giờ, rồi suy ngẫm về bản ngã, chân ngã. Kinh Veda đã dạy, ta không phải là xác thân vật chất này mà là một linh hồn cao quý, trường tồn, một điểm linh quan của Thượng Đế. Nói khác đi, con người là một linh hồn bất diệt còn thể xác chỉ là một dụng cụ thô sơ tạm thời. Người hiếu đạo là người ân cần lo lắng cho linh hồn hơn là cái xác thân tạm bợ. Chân lý này giúp cho người tu tránh các tội ác, các phiền não. Vì đa số người đều lầm tưởng mình là xác thân nên lo lắng chiều chuộng nó đủ điều. Để cho xác thân được sung sướng, họ đã không ngần ngại giết nhau, làm hại nhau, lừa bịp lẫn nhau. Tóm lại tất cả những gì xấu xa, tội bại đều ý thức được chân lý này thì ai lại còn dơ dét của cải vật chất làm gì vì các thứ đó đâu có ích lợi gì cho linh hồn người hiểu biết đường đạo ý thức linh hồn là ta là người làm chủ còn xác thân chỉ là con ngựa để ta cưỡi đi trên đường người chưa hiểu biết nhận mình là con ngựa và cố gắng thỏa mãn các nhu cầu của họ họ không ý thức mình là tay kỵ mã kiêu hùng bất diệt mà cam chịu thân phận con vật yếu hèn chịu sự chi phối của thời gian và không gian. Căn bản đầu tiên của người đi trên đường đạo là ý thức mình, duyệt xét đường đi của mình để tìm một lối tu thân hợp lý. Kinh Veda lại dạy rằng, ta và người tuy bề ngoài khác biệt, nhưng thực sự bên trong lại như nhau, bởi tất cả đều cùng chung một nguồn gốc mà ra. Chân lý này cho thấy chúng ta đều là hoa trái của một cái cây cùng chung một gốc. Bề ngoài tuy khác, nhưng bên trong tất cả đều là con của Thượng Đế. Nếu ý thức được chân lý này thì ai lại còn giận hờn quán thù ghen ghét nhau? Có khi nào tay mặt lại cầm dao chém tay trái? Có khi nào anh em lại thù nghịch hãm hại lẫn nhau? Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? suy luận rằng dạng vật đồng nhất ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết không ý thức hành động của mình giả lại họ và ta nào có khác nhau đâu khi hiểu rằng nhất bổn tám dạng thù ta nhìn dạng vật như chính mình từ loài người qua loài thú thảo mộc kim thạch và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống đều có thượng đế ngự ở trong ta sẽ cởi bỏ thành kiến mở rộng lòng thương đến muôn loài. Người tu là người sống thuận hòa với mình và mọi người, sống an lạc với dạng vật trong vũ trụ, sống hòa hợp với thiên nhiên một cách ung dung tự tại. Đó là con đường tu đứng đắn nhất theo sự hiểu biết của tôi. Ram Gopal nhìn mọi người rồi mỉm cười. Nếu chúng ta tu một thời gian mà thấy lòng không vui vẻ, phấn khởi, gương mặt không thoải mái, cử chỉ không dịu dàng, lời nói không ôn tồn, tâm hồn không thương mến thì chắc là ta không sống thuận lẽ đạo. Có lẽ ta đã đi vào tà đạo lúc nào không hay. Khi tu hành mà tâm thần rối loạn, thần trí đảo điên, tham lam, sân hận, quán thù thì đó là triệu chứng đã đi lạc đường rồi. Nếu biết thế phải lập tức kiểm điểm lại phương pháp tu hành để sửa đổi và quyết tâm trở lại khởi điểm để bắt đầu lại con đường đạo. Nếu không làm như thế thì vô phương cứu chữa Cũng như bệnh đã nhập tâm mà còn mê say luyến tiếc vật chất Không cương quyết dứt bỏ thì làm sao còn chữa trị được Này các bạn, giáo lý nào cũng vậy phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ đồng loại Nhưng tại sao xã hội lại không như vậy? Tại sao giữa cái biết và hành xử lại có sự trái ngược? Phải chăng lòng con người còn ham mê vật chất Tuy nghe điều hay lẽ thiệt, nhưng ta vẫn để đó, tiếp tục làm các điều càng trở. Người bệnh cũng thế, khi mới mắc bệnh không lo chạy chữa, mà chờ khi mạng sống bị đe dọa mới cuốn lên, thuốc gì cũng uống, ai nói gì cũng làm. Cố sao kéo dài đời sống, tại sao lại có các điểm tương đồng như thế? Khoa học công nhận rằng ăn uống điều độ có thể tránh bệnh tật, nhưng biết rồi để đó, chứ có mấy ai theo. Hình như chúng ta vẫn thèm miếng ngon, vật lạ dù biết nó là chất độc. Nếu chúng ta chấp nhận tất cả đều là con của Thượng Đế, tại sao ta vẫn đâm chém, làm hại lẫn nhau? Nếu chúng ta chấp nhận các loại cầm thú và đàn em bé bỏng, thì ta phải tránh sát sinh chứ. Tại sao ta vẫn giết hại đàn em qua các bữa ăn thịnh soạn? Phải chăng miếng ăn vì béo đã làm ta quên hết rồi? Vấn đề của cải cũng thế, ta biết chúng chỉ là vật tạm bỡ, vô thường, khi chết nào có mang theo được. Nhưng thực tế, hãy đâu có của cải là nơi đó có tranh chấp lẫn nhau. Hãy nhìn đàn gà trong sân, chúng đang vui vẻ nô đùa, nhưng hễ có ném cho nắm thóc là có xô xát ngay. Hãy nhìn bầy chó cùng cha, cùng mẹ âu yếm liếm nhau kìa, nhưng chủ ném cho cục xương là cắn nhau tức thì. Loài người thông minh hơn loài vật, nhưng của cải danh vọng vật chất đã làm họ bất hòa, có khác chi loài thú. Từ mấy ngàn năm nay, con người luôn được hướng dẫn bởi các chân lý cao đẹp. Tôn giáo nào cũng dạy những điều thật tốt lành, nhưng tại sao vẫn không thấy có sự tiến bộ? Phải chăng vì chúng ta chỉ nói chân lý ở đầu môi chót lưỡi? Ta đến các thánh đường tôn nghiêm với y phục sang trọng nhất, các lễ vật đẹp đẽ nhất đọc thuộc lòng các lời răng chân chính nhất nhưng ta vẫn làm các điều xấu xa bỉ ổi nhất có bao giờ các ông nghĩ về những điều này không mọi người im lặng nhìn nhau không ai thốt nên lời nào cô ban mỉm cười hãy dở thánh kinh mà xem đức chi sết đã dạy các người đừng quá lo về y phục hay thức ăn đời sống không quý báu hơn thức ăn và thân thể không quý báu hơn y phục hay sao Hãy nhìn loại chim bay trên trời, chúng không hề gieo cũng không hề gặt, không chứa chấp thực phẩm trong bồ, nhưng cha của các ngươi trên trời vẫn lo cho chúng chu đáo. Các ngươi không quý hơn chim muôn hay sao? Lời dạy thật rõ ràng, giản dị và chắc chắn. Các ông đã nghe nói qua nhiều lần rồi, nhưng có lẽ không mấy người hoàn toàn tin tưởng trên thế giới mới có những cảnh chém giết vì miếng ăn manh áo. Một lần nữa, phái đoàn lại ngạc nhiên vì một tu sĩ Ấn Độ sống nơi quan du, hẻo lánh, dưới chân núi Tuyết Sơn lại trích dẫn thánh kinh một cách rành mạch cho thính giả người Âu. Ram Gopal im lặng như suy nghĩ một điều gì. Sau cùng, ông lên tiếng. Vì biết rằng của cải vật chất là nguồn gốc của tội lỗi, cám dỗ, nên tại đạo diện này, mọi người chỉ được giữ một bộ quần áo trên mình và phải đoạn tuyệt với vật chất hoàn toàn còn lo giữ của tức là còn lo mất quyến luyến vật chất như vậy thì làm sao giải thoát được giữ tiền bạc của cải hay danh vọng có thể dí như đeo gông vào người rồi nhảy xuống sông chắc chắn sẽ chìm chứ làm sao bơi lội cho được phải thế không các bạn giáo sư montime lên tiếng ông nói cũng có lý nhưng không hẳn tôn giáo nào cũng lánh xa của cải vật chất Đôi lúc họ cần những thứ này để làm các công việc như mua thực phẩm, xây cất thánh đường, dân dân. Tiền bạc có công dụng riêng của nó. Ram Gopal gật đầu. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề, còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. Chính Đức Chi sớt đã dạy: Kẻ giàu có tu hành chẳng khác con lạc đà chui qua lỗ kim. Một người không thể thờ hai vua, người thờ chúa hay thờ tiền bạc một người tu hành chân chính không thể nô lệ bạc tiền với bất cứ hình thức nào các ông chắc thắc mắc tại sao tôi cương quyết chủ trương tuyệt sở hữu gặp nhau hôm nay cũng là một nhân duyên tôi xin kể một câu chuyện để các ông hiểu tại sao con đường tu hành cho rằng tiền bạc vật chất và trở lực lớn cho người tu câu chuyện như sau một đệ tử quyết tâm cầu đạo xin học với một đạo sư sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành. Học trò nghe theo lời thầy, thiện định sớm hôm không hề mê trễ, vì nếp sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có độc mỗi một miếng khố che thân. Nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài, nên tu sĩ cứ lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải che thân khác. Dân làng thấy vậy, bèn biếu tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột tu sĩ đem con mèo về nuôi từ đó chuột không dám lộng hành nữa nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn ngoài thực phẩm chay tịnh tu sĩ phải xin sữa để nuôi con mèo một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dân cúng tu sĩ một con bò cái để có sữa nuôi mèo tu sĩ vui vẻ nhận con bò nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho bò ăn do đó ngoài thức ăn khất thực tu sĩ lại phải đi xin rơm về nuôi bò dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ trồng trọt nuôi bò tu sĩ ra công cày cấy nên rau trổ thật nhiều bò ăn không hết phải mang bán ngoài chợ miếng đất thật màu mỡ sinh qua lợi quá nhiều tu sĩ làm không xuể phải gọi người đến làng giúp lạ thay miếng đất cứ thế sinh sôi nảy nở trông gì cũng tươi tốt và chả mấy chốc trở nên một đồn điền trù phú tu sĩ có nhiều qua lợi bèn xây một đền thờ to lớn đẹp đẽ thuê thợ khắc tượng đúc chuông thật vĩ đại nhưng thời gian tu hành không còn là bao vì tu sĩ phải lo trông nom đồn điền lo sổ sách giao dịch buôn bán kiểm soát nhân công trồng tỉa rồi có tiền bạc phải lo đầu tư bỏ vốn mua thêm đất đai khai khẩn thêm nữa một hôm sư phụ trở về không trông thấy túp liệu đơn sơ nữa mà thay vào đó là một ngôi đền tráng lệ nô nức khách hành hương trong đệnh ồn ào những tín đồ vừa cúng bái vừa buôn bán Trong thấy sư phụ tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào sư phụ ôn tồn hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế tu sĩ trả lời thưa thầy thật tâm con muốn tu hành nhưng tại lúa chuột cứ cắn rách áo hoài để bảo vệ cái áo con nuôi mèo để có sữa cho mèo ăn con phải nuôi bò và để có rau nuôi bò con phải canh tác rồi thì trúng mùa liên tiếp sức con làm không xuể nên phải gọi thêm người làm giúp rồi thì buôn bán thành công tiền bạc nhiều thêm con phải đích thân trong nom mọi việc sau đó con cho xây cất đền thờ to tát đúc tượng thật vĩ đại con còn mướn người lo việc cúng tế nhan đèn cẩn thận sư phụ thở dài xây cất đền thờ thật to chứ là trói buộc nào phải giải thoát tụ tập tín độ cho đông ồn ào phức tạp chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu chỉ vì một cái khố rách mà con đã đi thật xa xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay trói buộc vào các thứ đó rồi làm sao có thể thoát được Rangoban yên lặng như đắm chìm vào quá khứ một lúc sau ông nói thật khẽ các ông thấy câu chuyện thật khôi hài phải không? Nhưng đó là chuyện thật. Vì tôi chính là vị tu sĩ trẻ đó. Sau khi nghe thầy nói xong, tôi tỉnh ngộ và hiểu con đường tu hành giải thoát chân chính là thế nào. Tôi lập tức rời bỏ tất cả để theo thầy lên núi Tuyết Sơn học đạo. Suốt mấy chục năm tu hành tinh tấn, sư phụ mới sai tôi đến đây thành lập đạo viện này để chữa bệnh và chỉ dạy đệ tử phương pháp tu thân. Vì kinh nghiệm quá khứ, tôi cương quyết chủ trương kẻ đã tu hành phải tuyệt sở hữu và lúc nào cũng phải tự mình kiểm thảo hàng giờ, hàng phút vì sai một ly là đi một dặm. Mọi người ngồi yên tưởng tượng ra cảnh một đạo sĩ trẻ tuổi trước sự cám dỗ của thành công vật chất. Giáo sư Montemé lên tiếng. Theo ông thì ngoài vấn đề vật chất, người tu còn gặp những khó khăn gì nữa? từ bỏ vật chất có đem lại giải thoát hay không? Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh, vật chất là một nô bộc tốt nhưng là một chủ nhân rất xấu. Nhiều người tu vô tình quá chú trọng đến tiền bạc mà quên rằng đồng tiền có hai mặt. Nhiều người cho rằng sử dụng vật chất là để phát huy tôn giáo, giúp đỡ các tín đồ có nơi tu học. Dĩ nhiên, mục đích rất tốt đẹp, nhưng nếu quá chú trọng vào hình thức sẽ đưa đến sự sao lãng vấn đề tinh thần. Một tu sĩ cần phải ý thức rằng mình vẫn là kẻ đang đi trên đường, đang cố gắng tìm kiếm chân lý hầu được giải thoát, chứ chưa đi trọn con đường, thì đừng đòi làm những việc to lớn. Họ chỉ nên làm việc một cách nhiệt thành, nhưng không nên làm nô lệ cho những công việc này. Một trở ngại lớn trên đường đạo là sự thiếu nhiệt thành. Đa số chúng ta đều quen buông lung, do dự, không đủ cương quyết nên sẽ phải trải qua những kinh nghiệm chua cay khổ sở để học hỏi các bài học quý giá này. Tất cả chúng ta vẫn đồng ý rằng cuộc đời là ảo mộng, phù du, vô thường, giả tạo, chỉ có con đường tu hành mới là giải thoát thế. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải chạy theo vật chất, chả chịu tu tâm dưỡng tánh? Giáo sư Montimer phản đối. Người tu hành và kẻ thường khác nhau nhiều, chúng tôi còn phải lo sinh kế kiếm ăn. Ram Gopan mỉm cười. Một ngày có 24 giờ, có lý nào vì sinh kế mà các ông phải dành trọn để lo gì kiếm ăn? Tại đạo diện này, mọi người chỉ bỏ ra một giờ để trồng trọt các thực phẩm thì vẫn đủ kia mà. Tại dư ăn thì lại muốn ăn ngon, đủ sống thì lại muốn sống cho sang giàu, được giàu sang lại muốn giàu hơn nữa. Rồi ta lại ngụy biện rằng phải lo kiếm ăn, sinh kế, có phải vậy không? Người Âu Mỹ hoạt động không ngừng, coi sự làm việc là nguồn vui, do đó mới sinh lắm bệnh tật, phiền não, thần kinh suy nhược, vì nhu cầu tâm linh không thỏa mãn. Tại sao ta không hoạt động như thế cho nhu cầu tâm linh? Người Âu không thể chấp nhận vấn đề làm việc cho một cái gì mơ hồ, cho một diễn cảnh tâm linh không thực tế. Ram Gopal lắc đầu, khi nào đời sống vật chất trở nên cực kỳ phức tạp, phiền não, thì con người sẽ ý thức đến vấn đề tâm linh. Đã có nhiều vị tiểu dương, triệu phú từ bỏ tất cả tài sản đi vào đây tu hành khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi bệnh tật vì họ biết không thể ôm lấy tài sản rồi chết. Sau khi từ bỏ tất cả, đầu óc thoải mái thanh thản, họ lại thấy việc trao dồi tâm linh là quý. Thế là họ phát nguyện tu hành sống một cuộc đời trong sạch, ung dung, tự tại. Nếu chỉ làm miếng ăn thì chỉ cần làm việc khoảng một giờ là đủ rồi. Nhưng vì không biết an phận nên mới có các trói buộc vào vật chất không lối thoát. Các ông cho rằng tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, đi đến các đền thờ dân cuốn phẩm vật, tiền bạc, đọc vài câu kinh là đã đủ hay sao? Những cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài, không có nghĩa chi hết ngay cả việc trở nên một tu sĩ mà không chịu tu thân, trao dội tâm linh cũng vô ích thôi, vì các phiền muộn đau khổ vẫn còn kia mà. Như thế thì thế nào mới là tu hạnh thật sự? Bước vào con đường đạo là tự sửa mình, thấy gì ác không làm, thấy gì thiện thì nhất định làm cho đến cùng, luôn luôn tự giác kiểm thảo lấy mình và quan sát học hỏi không ngừng. Nếu các ông buôn bán hay có lợi các ông có dồn sức ra buôn bán nữa không? Tất nhiên là có, thì việc tu hành cũng thế. Tại sao không lo cho nhu cầu tinh thần như ta đã lo cho vật chất? Tại sao ta lại cứ hứa hẹn nay mai sẽ sửa tánh tu thân như người khất nợ vậy? Tu hành không phải việc chơi mà là một cách cẩu thả. Đó là một quyết định quan trọng vô cùng. Đừng nghĩ bộ áo có thể làm nên nhà tu. Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ đó là một sự hiểu lầm tai hại. Đa số các tín đồ đều mong chờ sự giúp đỡ của đấng mình tôn thờ. Họ cho rằng thuộc lòng các câu kinh, thi hành dài nghi lễ, dân cúng các phẩm vật là đã làm tròn bổn phận và sẽ được cứu rỗi. Nếu điều này đúng thì các bậc vua chúa đã lên thiên đàng hết cả vì họ dân cúng nhiều hơn mọi người kia mà. Tu hành đòi hỏi sự tận tâm, tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của Thượng Đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài. Đa số tín đồ coi việc tu như đi xe buýt, muốn đến đâu chỉ việc mua vé rồi leo lên xe ngồi, ngắm cảnh vật hai bên đường, ung dung cho tài xế lái. Khi đến nơi là họ xuống xe không chút mệt nhọc gì hết. Tu hành chân chính là tự mình cất bước, thiên đàng không phải nơi mà ta có thể mua vé đến, cũng không thể mong dân cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở. Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người. Khi hiểu như thế ta cần lập tức lên đường không chậm trễ. Hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình hầu giải thoát cho chính mình. Con đường tu có trăm nẻo đi, không nẻo nào giống nẻo nào, nhưng tất cả đều đưa đến mục đích sự chọn lựa con đường hoàn toàn do cá nhân, nhưng họ cần suy ngẫm cẩn thận để khỏi lầm đường lạc nẻo. Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề dinh hay nhục, mà chỉ có sự tiến bộ. Do đó, người tu phải dẹp bỏ tự ái, ngã mạn, mặc cảm, không hổ thẹn, ngã lòng để tinh tấn tiến bước. Nếu sa ngã lại đứng dậy và tiếp tục lúc nào cũng định hướng không để cho lầm đường lạc lối. Những kẻ tự cao, tự đại không chịu tu thân sửa mình, thật đáng thương vì họ giống như người bệnh sắp chết mà không chịu uống thuốc xả ly, dứt bỏ cho khỏi bệnh. Ramgopal ngừng nói, chịu xuống đã lâu, chỉ còn vài tia nắng dương dấn trên thân thể cực kỳ lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn phải đoạn yên lắng bái phục sự giải thích chân lý thật giản dị, khiêm tốn của người mà dân chúng coi là vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh.